One, two, three. À. Lửa hả? Cái gì ta? À, để cái này ở Việt Nam có. Có hả? Cái này là cái thổi cho vui thôi. À, đồ chơi. À. à đồ chơi. À, hiểu rồi à. Cái lưỡi á. À. Rồi. Mùi hả? Không, đồ chơi. Đồ chơi. Đồ chơi à? Hey trang tập nghe nó vô lý dễ sợ nghe nó vô lý dễ sợ ô mỗi cái này được sáu múi nha ừ. không cần phải tập một vâng. mét quá một mét mười mét thôi một mét nào à. thử đi chưa chưa chưa chưa chưa chưa mắt à dài quá em quá em quá em quá ờ em không được sử dụng cái covid này hết rồi quá một chút ôi sắp chết hả trời ơi tưởng dễ mà khó nha thì ra cái này thú vị á omoshiroi wow wow wow wow Ồ, giỏi lắm rồi đó Go du lịch nè Ôi, cảm ơn <laughs> à. <laughs> ủa thì giờ mọi người nói là không mở ra phải không <laughs> ta ờ, ớt lẩu lẩu lẩu lẩu cái gì vậy <gasps> trời anh có biết không dạ biết anh biết hả cái này là ma túy ma túy ma túy này ma túy mai thúy <laughs> anh nghĩ sao mà chương trình đem ma túy lên đây cho anh chơi vậy là tại sao biết có chơi rồi mới biết dạ, dạ đưa cái súng đây dạ. còn ai là cái gì báo cao su báo cao su oh my god xin gum à xin gum chewing gum à, chewing gum gum hết giờ Ôi trời, trời, trời, rớt rồi Bạn này ra dẻ quá À, à sticker tình yêu Hai người dán miếng dán lên lòng bàn tay rồi nắm tay nhau trong vòng một phút Dựa vào màu sắc trên miếng dán sẽ biết được mức độ tình cảm đối phương Cái gì mà nó vô lý và nó phản khoa học như vậy mà cũng có thể ra được hay sao Cái này chắc là tình yêu em bé quá à Còn anh là bên kia đúng không? Rồi anh bên này giận dạ. sao có từ nào phát âm không chuẩn đúng cái từ hấp dẫn <laughs> nó âm chuẩn chị trọng đà nặng dữ vậy trời phải chặt vào nhau nó mới yếu là đau <laughs> yếu là đau à, yếu, yếu là đau, đau. À, à đau là yếu <laughs> đau là yếu one minute later này ờ, bạn chia tay ta ta rồi rồi á. gửi ra đúng không đó đó là sao nó mờ hả hai tay hai tay là mờ không còn bên này à dạ, không tay giúp nhau à. không tiếp nhau đây chứng tỏ là tình yêu của xuân rất là đồng đều mọi người đó hồng hồng như nhau nè <laughs> nói chứ hôm nay rất là vui khi mà dạ. à, được à, trải nghiệm à, những cái à, gọi là sản phẩm Nhật Bản độc lạ và Jun cũng uh, thích vài món uh, hôm nay rồi để xem nhé chúng ta hãy xem là những đồ ngày hôm nay nha thích nhất là à, dạ, thích nhất là cây cây súng nè cây súng à, wow thích nhất là cây cái này à? dạ vâng em cái thích này, cái này. đây là double wish dạ, tặng cho Jun cái này wow cảm ơn hai rất là nhiều yeah. Dạ. mặc dù hai ăn nếu mà không tặng thì em cũng sẽ ăn cắp về dạ. Dạ. cảm ơn mọi người đã lắng xem chương trình của chúng tôi